hại tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị nay nữa ngài địa tạng bồ tát bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là vô biên thân như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây mà tạm thời sinh lòng cung kính người ấy này đặng siêu việt tội đặng sinh tử trong 40 kiếp cũng là vẽ đắp cũng dường cũng dường tán tán hình à, cũng đã cường này được vô lượng vô biên công đức phước lợi lại hàng hà xa kiếp về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu nào à, bửu thắng như nay như có người nam người nữ nào ngay đến danh hiệu của đức Phật đây phát tâm quy với Phật trong khoảng khảy móng tay người này chọn hẳn không còn thối chuyện nơi đạo vô thượng chánh giác lại về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là ba đầu ma thắng như nay như có người nam người nữ nào ngay đến danh hiệu của đức Phật đây thoát qua nỗi tai người này sẽ được một nghìn lần một nghìn lần xin đến sáu tầng trời cõi dục hướng là trí tâm dương niệm lại bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu nào sư tử hống như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy với Phật trong chừng một niệm người này sẽ được cô nợ các Đức Phật thoa đảnh thọ ký cho lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là câu tôn như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây trí tâm à, đế, cung kính lễ bái hoặc lại tán thán người này nơi pháp hội cùng nghìn Đức Phật trong nghìn kiếp nằm vị đại phạm vương là Phật bảo vĩ đạo vô thượng cho lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là tỷ bà thi như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời khỏi sao đạo bác đạo thường sinh ở chốn trời người hưởng sự thọ hưởng thọ sự vui thủ thắng vi diệu lại vô lượng vô số kiếp hàng ngàn xa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là <clears throat> đa biểu như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi sao đạo bác đạo thường ở tại cung trời hưởng sự vui thủ thắng vi diệu lại về thuở quá khứ có Đức Phật lại về thuở quá khứ Đức Phật ra đời hiệu là biểu tướng như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây sinh lòng cung kính người không bao lâu sẽ đặng quả an hán đại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là ca sa chẳng như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây liền khỏi đọa bạc là được được siêu thoát tội sinh tử trong 100 đại kiếp lại về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu đại thông sơn vương như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây từ ngày được sẽ được hằng hà sa chư phật nói nhiều pháp màu cho đều đặng thành đạo bồ đề lại về thuở quá khứ có tức tịnh nguyện phật đức sơn vương phật đức trí thắng lý trí chí thánh Phật, đức tịnh danh vương Phật, đức chí thành tiểu Phật, đức vô thượng Phật, đức diệu tinh Phật, đức mãn nguyện Phật, đức nguyện diện Phật có bất khả thuyết đức Phật tế tôn như thế. Tất cả chúng sinh trong tuổi hiện tại, tuổi hiện nay, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, người nữ chỉ niệm được danh hiệu của một đức của tôi, do vô lượng được vô lượng cũng đức vốn là được niệm được nhiều danh hiệu những chúng sinh đó, lúc sinh lúc tử động nhiều phước lợi không còn đọa và ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung mà hàng tân quyến trong nhà nhận đất một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức Phật thời ngày chết đó trừ đạo tâm tội vô gián các nghiệp báo khắc tiểu suy tất cả năm tội vô gián kia giờ tất đặng nề đặng nhé trải qua ước kiếp không ra khỏi đặng quả khổ nhưng nhờ nhưng giờ lúc năm trưng về nhiều người khác nhiều người khác mở niệm danh hiệu của chư Phật cho nên các tội nào đó cũng lần lần tiêu sạch năm tội vô gián kia giờ tất đặng nề đặng chết trải qua đức kiếp không ra khỏi đặng khổ nhưng bảy lúc năm chung nhờ người khác từ đó mà sinh đem niệm của chư Phật nên kiếp từ đó lần lần tiêu sạch vững là những chúng sinh tự mình thương danh hiệu của chư Phật người đẹp vô lượng phước lành trừ diệt vô lượng khổ kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện phẩm chín hết